gian trôi em đừng u sầu gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau con đường anh và em nguyện đi suốt đời